안녕하세요. 진짜. 진짜. 아 배고프다. 형 철이 형 때문에 우리 계속 작업만 했어. 배고픈데. 그러니까. 어. 밥 먹으러 가야 되는 거 아니야? 일단 저희는 현재 1군에 있어요. 1군에 있고 이제 작업이 끝나가지고 철 형은 아직 작업을 하고 있고 아, 그리고 저희는 이제 몰래 나와서 이제 뭐 좀 먹으려고 나왔는데 일본 나 잘 모르는데 근데 아 뭐라도 먹고 싶어 저도 굉장히 오랜만에 일본에 나와요 한 달? 한 달 됐나? 일본에 나오면 조금 신이 나는 게 있네요 후미흥은 지금 조금 조용하거든요 그래서 저녁, 저녁이나 먹으면서 이런저런 촬영을 어, 이거 합니다 이거 이거 뭐야? 어? 뭐? 여기, 여기. 뭐, 뭐 하는데? 강남 프랜차이야. 안녕하세요. 아, 나 잠깐만 물어볼게. 여러분 근데 되게 희한한 게 여러분들 보고 싶으시죠? 한번 들어가 볼게요. 제가 용기 내서. 안녕하세요. Chú Anh nghe qua thì cách xin chào. Tôi là bà xã. Dạ, hai người nằm chung là giá 400 còn một người nằm một phòng là giá bốn trăm rưỡi ăn tiếp là ít nhất từ 400 đến 500 Tại đây là không có lương á À, hiểu rồi. Là massage, massage là 400. 400 tip. Cô gái, cô gái tip là 400, 400 500. Dạ, dạ. 아. VIP 룸이라고요? Dạ, VIP room. 아, 진모이 풋. 90 phút. 근데 형, 좀 비싸. 비싼 건 사실인데 여러분들 보고 싶으시죠? 가볼까요? 응, 가. 가? 응. 나돈 없는데. 어, 뭐 일단 어떻게 되겠지, 가. 아 영희 영희 있지? 음뭐 어, 있을 거야 가볼게요 자 그럼 가볼게요 지금 초이스를 한다고 해요 그래서 저는 어 좀 이거를 다 보여드릴 수는 없어서 제가 보여드릴 수는 없지만 아래로 보여드리겠습니다 아래로 안녕하세요 안 세죠 저는 저 친구 저 친구 안녕하세요 반가워요 저 보이드 가림 오케이 올라가는 거지? 응 음. Hả? Ý là em rửa mặt anh được không? Ý là rửa mặt của anh 아 Ok 오케 근데 확실히 복장이 다른 때랑 다르네 여러분들도 구경하고 싶으신 부분이 있으시죠? 네, 그래서 왔어요 오케이. 응. 오케이. 응. 아, woman, cola? 음료수 주네. 아, can I make pee? Can I? 엄지, 엄지. 좁아요. 왜? 여기가 좁아요. 엄지, 엄지. 오, 키 크다, 얘. 아. 다운이에요, 막. 응. Con ăn mình cỡ giới này luôn á. Gì? 오씨. 발 씻겨주네요 발. 오케이. 아 오케이. M 땐 라지야. M tên m 차이라땐 민. 한국 음. 한국민. 어. 음. 안땐 라 음. 그 고기. 고기. 고기. 고기. 콩파이 고기. 우기. 고기. 고기. Ờ đúng rồi. À, a n cô g h Sống à? Bây giờ sống ở Phú Miền. How are you? À, sinh năm là 1983. 1983 Ừ. là bao nhiêu? 39 tuổi. Hmm? 39 tuổi. 39 Ừ. tuổi Really? Ừ. Oh no, you you 28 28? Yeah, you free 어, 들었지? 28처럼 <laughs> 생겼대. 감은 And <laughs> <laughs> em em bao nhiêu tuổi? 20 hai mấy tuần hai anh làm việc ở đâu à, anh làm việc ở anh anh cô làm việc YouTube Việt Nam oh. du lịch anh đi Hồ Chí Minh mm. Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng mm. Thái Nguyên Sơn La Mộc Châu Hải Phòng wow. Cần Thơ Vũng Tàu anh đi nhiều quá hả ừ, nhiều mệt quá nhưng mà bây giờ xuống ở đây ừ. à, ở đây có khách người Hàn Quốc không có à, nhiều à chắc một chút Một chút thôi Dạ Tiếng Việt tốt không? Uhm, no ít ít ai người hàng nói tiếng Việt như anh đó À, Và tôi sẽ nói tiếng Anh tất cả nói tiếng Anh à Uhm, dạ Tiếng Việt rất khó Ừ, dạ anh biết tiếng Hàn không? Ừ. No. Em không biết à? Dạ. Em biết được vài từ giống như là 감사합니다. 아 감사합니다. 야, 아, 안녕하세요. 음. 오빠. 오빠. 오빠. 너 잘한다. 오빠 발음은 좋네. Ồ, 오빠 발음 좋. Ừ. À em tốt nói tiếng Hàn. Ừ. Nhưng em không biết nói tiếng Hàn. Dù 어떡해. 오 잘한다. Em ờ, xem phim ấy. 어, xem phim Hàn Quốc. Ừ. 어. ok ừ tô nhiêu đáo ôi rồi ok anh có bạn gái chưa bạn gái hả ừ ờ, anh giữa cô bạn gái ừ. anh không cần bạn gái à anh gặp được người tốt vậy nè ừ. là em á không có không nè bây giờ có rồi bây giờ dạ em nè em hả ừ hả u là trời thế hả ừ. dạ em ừ. là người tốt mà ok em ở đây mà ta kết thúc ừ. chúng ta đi hàn quốc <laughs> no <laughs> thế sao <laughs> I don't know em không thích người Hàn Quốc hả? No. Ừ. I like Korea. I like Korea. Quê không? Ở đâu? Đồng Nai. Đồng Nai? Ừ. Ở à, Đồng Nai nào, ở đây hả? Ừ. Ồ. Em sống một miếng hả? Em sống với sister. Chị, chị gái. Chị gái. Ừ. Em ờ, năm Viet ở đây mấy tháng hả? Năm tháng. Năm tháng à? Ừ. Okay. 오늘 왜 이렇게 간, 왜 이렇게 간지럽지? Em có bạn trai hả? No. Tại sao không có hả? I don't know. Dạ, ờ, em không có biết. Ủa em đâu có bạn trai, em đâu có biết là em không có bạn trai đâu. Em không biết. <laughs> Em không biết hả? Dạ, cũng phải có người tốt, người xấu chứ. Nhưng mà em chưa có người yêu. Cố lên Ừ. ừ. <laughs> Em du lịch chưa? À đi du lịch á. Ừ. No, em vừa mới đi học ra là phải đi làm rồi Sinh viên không? No mm, No money để không có đi học à, đại học Em, em, dạ. mua, em mua cô làm việc Ờ, dạ, em học xong lớp 12 à. Là em đi làm ừ, hiểu rồi Em cô tiền một tháng bao nhiêu? Được có 6 triệu à 6 triệu à? Ừ À À, 기본금이 600만 동 이거 팁 Dạ. 아 no salary, Ừ. only tip. Dạ. 음, Nên không có biết được rõ Ừ. là tháng hôm đó mình sẽ làm bao nhiêu tiền. 여보 뭐 이런 거 하나하나 알아가는 것도 재밌다 형 저 로컬은 이렇고 또 뭐 저기는 또 어떨지 뭐 그렇지 Dạ, nên Ừ. em kiểu như là nếu mà quen bạn trai thì phải quen người tốt chứ. 응, 응, Liên quan gì đến tiền bạc. 응. Anh làm YouTube về cái gì? À, anh review về massage. À, không phải tất cả anh Tất là cả anh luôn. anh anh cô lắm Tất cả mọi thứ. ừ. Ừ. Ok. Anh quay người lại. Ừ. Ok. Ừ. 내 거지 재석이다. 재석이 형 거야? 촬영 중이다. 촬영 중. 네, 촬영 중이에요? 네, 이따 전화 주세요. 돌로 어떤 거 쓰는가 궁금했는데 이런 거구나 오케이 okay. 즐겁게렸던 마사지가 끝났습니다 아, 너무 못생겼는데요? 오케이. 다 받았습니다 아, 오케이 아빠 야 어, 예. 네네 네. 어땠어요? 음 솔직히 비싼 건 있는데 어, 마사지는 그냥 네, 잘 했던 것 같습니다 괜찮아. 형도. 와. 그래, nanti mau ku kay c u a 오케이, 가면. 가면 던지요. 자 이렇게 해서 다 받았고요 어 초이스가 된다는 거 이런 게 좀 장점이 있는 것 같습니다 여러분 자 그럼 우리 밥 먹으러 갈게요 죄송합니다 너무 배가, 배가 고파요 밥 먹으러 가겠습니다 여러분 다음에 뵙겠습니다